Chào mừng các bạn đến với sản phẩm sớm bắt hôm ờ, Hôm nay sớm bắt hôm xin giới thiệu với các bạn về một cái bộ ờ, rót rượu tự động Thì ờ, ở đây mình đang có một cái mạch điều khiển này Sử dụng điện áp à, đầu vào nguồn 12V này Đầu ra là máy bơm này à, Mắt cảm biến hồng ngoại này Và biến trở điều chỉnh cái thời gian gặp máy bơm này Thì bây giờ mình sẽ demo cho các bạn xem khi chúng ta cấp nguồn 12V thì còi sẽ kêu hai tiếng này đèn báo sáng cái biến trở này mình đang điều chỉnh là min nhất này tức là máy bơm ờ, gần như là bật và tắt này bây giờ mình sẽ để cái nô cốc ờ, ờ, nước này lên này. do là hồng ngoại nên các bạn chú ý thì một số cốc mà nó trong quá thì mình sẽ không bắt được ở đây là tính năng của hồng ngoại nó xuyên qua thành cái cốc trong đây mình có dán một cái miếng giấy bên dưới để review còn ứng dụng của mỗi người thì mỗi à, cái khác nhau Nên mình à, để lên này đấy tăng thời gian lên mình tăng thời gian nhé đấy vừa rồi mình vừa giới thiệu với các bạn về bộ sản phẩm rót rượu tự động của sản phẩm Smart Home. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của bên mình.